ngoài của bếp lên thì ở phía sau bếp á, bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống như trường hợp được chuột sẽ vào bên trong cắn phá như điện chúng ta nên là các bạn đi ra thì vấn đề đấy khi mà các bạn mua biết ở cửa hàng chúng tôi sản xuất vào tháng 5 năm 2018 ờ, đây nó là đời rất là mới thì bếp được thiết kế cái bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể vệ sinh cũng như là sử dụng đây các bạn có thể kéo ra và đặt thực phẩm cho bạn sắp mỏng đó, vào bên trên vỉ đây và cho vào bên trong để nướng nó rất là tiện lợi các bạn không phải mất công sức và thời gian để mà đốt lửa than đây là mông và vỉ bằng thì tính năng đầu tiên á, tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây, và một đúng. các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp đây thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ cái ba ngọn lửa này lại để có thể ờ, dễ thổi thao tác tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt các bạn xem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 có một số là pin tốt hơn như là Panasonic, Toshiba và pin Maxell á thời hạn sử dụng có thể lên đến từ 30 đến 40 ngày đây nhưng mà những loại pin này khi các bạn sử dụng biết ở Nhật thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không muốn nên sử dụng đây cả hai cái đồ đều đều đạt đến nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm nhỏ hơn lửa lại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 đây, phía bên trái của tôi đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây bếp bên phải cũng đã khóa ra đây đây bếp đã khóa ra, công tắc vẫn mở bình thường thì giờ tôi hướng cho các bạn đã lắp pin sạc vào bên trong thì ở video chúng ta nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn mua biết về nhà ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là các bạn hướng cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài âm vào bên trong pin pin nó sẽ làm theo hướng như thế này đây đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu mà các bạn lắp đảo đảo cực pin lại đó, thứ nhất là pin sẽ không hoạt động được và thứ hai nó xảy ra tình trạng hư hỏng pin chúng ta nên là các bạn hãy lưu ý điều này thì các bạn chỉ ờ, việc một cái lò xo này đây đây là cái lò xo sẽ đi kèm với bộ pin sạc chúng ta các bạn sẽ móc một, một cái đầu lò xo này và phía nào cực dương với pin tức là dấu cộng đây các bạn sẽ móc vào những cái lỗ nó sẽ có những cái lỗ như thế này các bạn sẽ móc vào đây để chúng ta cố định cái lò xo này lại khi mà các bạn cho bên trong sử dụng á sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó bị bung ra biết sử dụng pin sạc hoạt động bình thường bên không biết á, thì chúng tôi sẽ làm sẵn một cái ờ, lồng chờ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 thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng ổ, ổ cắm hẹn giờ này á thì chúng ta sẽ học pin nhanh chóng các bạn phải lấy pin vô trong ra hết vì sao vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á mà các bạn vẫn đi pin bên trong đây thì khi mà hết thời gian ổ cắm á, thì pin nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á, được tiếp vào trong bếp là các bạn hãy lưu ý cái điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm bị nướng nha thì các bạn nên dùng ít bột nước vào trong mâm hướng phía dưới để trong quá trình chúng ta nướng á cái hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn được mềm mà không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn thì đối với dòng bếp nướng nhật này á, nó có rất là nhiều điểm đầu tiên đây là bếp được xuất xứ từ nhật nó sử dụng cực kỳ là bền rất là bền và thứ hai á, nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì trên thực tế sử dụng một gia đình các bạn nếu như mà có bốn người á, ngày nó ăn hai buổi